Hình ảnh vì sao đảng ưu ái ngành công an AFA dẫn lời cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2 hôm 8 tháng 2 nhận định trong một giai đoạn rất dài từ đợt phong tướng đầu tiên cho đến những năm 2000 thì việc phong tướng diễn ra không theo một quy định nào cả. Có những vị đeo quân hàm cấp tướng đến 20-30 năm như ông Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng gần 20 năm mới được phong từ thượng tướng lên đại tướng, rồi có những trường hợp còn phong quân hàm vượt cấp. Nên tôi thấy việc họ phong quân hàm trước hạn và vượt cấp nếu mà xét về mục đích công việc thì không có gì là nghiêm trọng. Nếu là luật thì nó sẽ đồng bộ với các quy định khác, ví dụ như quy định giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, có Trần Quân Hàm lên đến trung tướng, thế nhưng lại đưa một người quân hàm thượng tá lên làm giám đốc công an thành phố thì rõ ràng việc chỉ huy điều hành không phù hợp Rõ ràng là một ông thượng tá chỉ huy những phó giám đốc là thiếu tướng hay những ông trưởng phòng đều là đại tá thì quả thực là có khó khăn trong công việc. Ông Võ Minh Đức từng là trưởng ban dân vận của một sư đoàn thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam cuối những năm 90 khi trả lời AFA liên quan đến vấn đề này cho rằng khoảng 20 năm trở lại đây, số tướng nhiều lắm mà chất lượng thì rất kém, tài năng đức độ rất hạn chế, Tôi có cảm nhận rằng từ khi kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao hơn, thì việc phong tướng nó như việc các ổng cho nhau bổng lộc. Vì tướng thì chắc chắn là lương cao, mà theo quy định ngày tôi còn ở trong quân đội, thì khi tướng về hưu, mức lương hưu vẫn được giữ nguyên 100%. Không như hàm đại tá, lương hưu kịch trần cũng chỉ ở khoảng 75% so với lúc còn tại ngũ. Hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm. AFA nhắc lại việc trong nhiều năm qua, có rất nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận. Nổi tiếng nhất là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, mang quân hàm thượng tá công an, bị bắt và bị truy tố liên quan đến tham nhũng. Cựu Trung tướng Công an Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, bị tù vì những liên can đến đường dây đánh bài hàng ngàn tỷ trên mạng ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an và ông Phan Hữu Bách, cựu Phó Cục trưởng B61 Tổng cục Tình báo Bộ Công an, bị tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. AFA đặt câu hỏi dù có nhiều bê bối nhưng dư luận vẫn cho rằng đảng và nhà nước luôn ưu ái cho ngành công an. Trả lời AFA, cựu Trung tá Vũ Minh Trí nhận định, tôi thấy điều đấy không có gì phải bàn cãi bởi vì nó còn thể hiện rất rõ. Thứ nhất, ngân sách cấp cho ngành công an chỉ thua mỗi quân đội. Nó cao gấp nhiều lần ngân sách cấp cho y tế và giáo dục. Thứ hai, việc ưu ái và cấp nhiều ngân sách cho ngành công an còn thể hiện qua việc phong quân hàm ở cấp cao. Hầu hết lực lượng sĩ quan công an đều được thăng lên những cấp bậc hàm cao hơn nhiều so với trước kia. Ví dụ như trước kia, từng có Bộ trưởng Bộ Nội vụ như ông Lê Minh Hương hay Bùi Thiện Ngộ, chỉ quân hàm cao nhất là Thượng tướng nhưng giờ đây tất cả các bộ trưởng Bộ Công an đều phong quân hàm đại tướng. Tổng biên tập những tờ báo nhỏ của công an không có vai trò gì lớn trong xã hội kiểu như ông hữu ước, thậm chí thì việc thăng quân hàm và đại ngộ đối với cán bộ lực lượng công an là rất cao so với mặt bằng trong xã hội. Thậm chí có nhiều phần còn cao hơn cả quân đội mặc dù lực lượng ít nhưng số tướng không kém gì.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 Tổ chức Công lý cho Myanmar, một tổ chức dân sự đấu tranh cho công lý và nhân quyền, đã đưa ra danh sách 22 công ty dịch vụ dầu mỏ hiện đang hỗ trợ ngành dầu khí của chính quyền quân sự Miến Điện. Danh sách này bao gồm các công ty của nhiều quốc gia như Mỹ, Singapore, Indonesia và đặc biệt là Petro Việt Nam. Tổ chức Justice for Myanmar phát hiện và tố cáo rằng Petro Việt Nam đã tiếp tục làm việc tại Myanmar giúp cung cấp khí đốt và mang lại doanh thu quan trọng cho chính quyền. Theo đó, tập đoàn này vừa tuyên bố có hợp đồng sau âm mưu đảo chính bất hợp pháp của quân đội Myanmar. Hình ảnh bài báo công lý cho Myanmar tố Petro Việt Nam tiếp tay chính quyền quân sự gây tội ác chống lại loài người trên AFA. Trong một bài báo đăng tải ngày 8 tháng 2, Đại Á Châu Tự Do cho biết Yadana Maung, phát ngôn viên của Tổ chức Công lý cho Myanmar, viết trong email gửi tờ báo này. Petro Việt Nam dính máu vì hoạt động trong một ngành cung cấp tài chính cho chính quyền quân sự bất hợp pháp ở Myanmar, một chế độ tiến hành chiến dịch khủng bố chống lại người dân. Petro Việt Nam đang giúp đảm bảo tiền từ ngành dầu khí tiếp tục chảy vào chính quyền quân sự Myanmar để giúp chính quyền này mua vũ khí và nhiên liệu máy bay nhằm duy trì các cuộc tấn công đang diễn ra của chính quyền quân sự. Chúng tôi kêu gọi Petro Việt Nam ngay lập tức đình chỉ hoạt động đối với các dự án đang tài trợ cho quân đội. Người phát ngôn của Justice for Myanmar đưa ra quan ngại đối với các giao dịch của các đối tác Việt Nam tại Myanmar trong bối cảnh chính quyền quân sự đang tiến hành những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong lúc cộng đồng thế giới chưa có biện pháp trừng phạt cứng rắn, thì việc Việt Nam quay trở lại là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thật sự càng đáng lo ngại hơn nữa. Hình ảnh bản tin trên trang VOA tiếng Việt, bà YY New, giám đốc mạng lưới hòa bình của phụ nữ có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã nêu nhận định với VOA trong một bài báo vào ngày 7 tháng 2 về sự tiếp tay của doanh nghiệp Việt Nam do nhà nước quản lý đối với các doanh nghiệp quân đội Myanmar như sau. Các khoản đầu tư lớn vào Myanmar từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Các quốc gia này có mối quan hệ rất chặt chẽ về lợi ích kinh doanh cũng như các lợi ích địa chính trị khác ở Myanmar tôi có thể nói rằng lợi ích kinh doanh của họ hoặc các lợi ích khác của họ có thể không bền vững nếu chế độ độc tài mất đi, bởi vì nếu như chúng ta không thấy sự ổn định, chúng ta không có hòa bình ở Myanmar, thì kết cuộc đối với các doanh nghiệp sẽ tiêu tan và sẽ không có bất kỳ lợi ích nào hay sự bảo vệ lợi ích nào cho họ ở Myanmar. Vào đầu tháng 2 năm 2021, lực lượng vũ trang Miến Điện đã tiến hành cuộc đảo chính bất hợp pháp chống chính quyền dân sự hợp pháp của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Theo Tổ chức Công lý cho Miến Điện, nhân dân lên án cuộc đảo chính và chính quyền quân đội đã tiếp tục chiến dịch khủng bố trên khắp đất nước nhằm gián trả sự phản đối của người dân. Hình ảnh thông cáo của Công lý cho Myanmar trên trang web của tổ chức này. Theo số liệu do Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị của Miến Điện, Công lý cho Myanmar khẳng định Chính quyền quân sự đã sát hại hơn 2.900 người và bắt bớ trái phép khoảng 17.000 người, đồng thời thực hiện những chiến dịch oanh tạc và pháo kích vô tội vạ trên toàn quốc gia, tàn sát người dân, phá hủy nhà cửa và khiến cho hơn 1,1 triệu người khác phải di tản ra khỏi nơi ở để lánh nạn. Công lý cho Miến Điện khẳng định nền kinh tế dầu khí là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất đối với chính quyền quân sự. Doanh thu từ dầu khí có thể dùng để mua đạn dược, nhiên liệu bay,